về quay tướng xong mình có lẽ mình sẽ đi nghỉ đi ngủ thôi và để sáng mai chơi sáng mai dậy sẽ chơi ok quay tướng đi năm thẻ năm thẻ uh, chiêu mộ một lần với cả ba ba thẻ chiêu mộ 7 lần hải thản đéo ăn thua mấy sao còn ssr thế nào sao mấy con ssr coi lại còn sao con trai thái thản là thái long luôn ạ à. đâu thái long là cháu trai ấy nhỉ ồ mạnh y nhân thì nhiều lắm rồi thế sắp up thêm được con mạnh y nhiên màu ờ, màu vàng nữa mai mai mai mai chưa mở chưa mở chưa mở này mạnh y nhân đỏ lên vàng này ra quá nhiều con mạnh thiên nhiên rồi thế vậy ui hai con thái long liền phải cà view ạ đeo hiểu kiểu gì ui ui à, đau tim ạ 2.000 kim cương của tôi ra toàn tướng N <gasps> ra toàn tướng trắng luôn ạ ở đây rồi tới một bạch tới một bạch nhưng mà lần này mở tệ quá tệ luôn bình thường toàn tự, phải là tướng xanh tướng tím tướng tím tướng vàng thỉnh thoảng còn có hai con Đấy, mở mới được mỗi con tới một bạch ạ à. làm bắt nữa Ôi luôn Ra một cặp luôn Ra một cặp luôn Ra một cặp Đời Mộc Bạch với chú Trúc Thanh luôn Rồi À luôn Con LR gần nhau luôn tưởng ra phát 7 con SSR thì mẹ mất đỉnh cấp highlight Ui ôi ôi Mẹ em giật non thót luôn ạ Con này mà Con thứ tư con ngự phong này mà là một con SSR khác thì mẹ Nó lại đỉnh của chóp Tí nó thì thay ba Con SSR mẹ, liên tục luôn rồi đấy nào mở phát cuối nào này. bắt đầu thấy có ánh sáng hy vọng rồi đấy đéo ổn rồi hồ liệt nam đỡ con này khá đẹp ôi à ờ à, được ninh phong trí tạm được lần này mở còn tệ hơn cả lần đầu tệ hơn không nhỉ thôi thôi thôi toàn toàn toàn toàn toàn được cái lần đấy là là là lúc mà nó chuẩn bị vượt qua 49 ấy tức là đủ 49 lần thì nó sẽ chắc chắn ra một con SR thì thế là cái lần đấy là được cái là mở được hai con SR còn lại mà một con là cố định được thành nhưng mà được cái là nó ba con liên tục cũng là hai cũng là hai cũng là hai rồi ok thế nhá có có lẽ thì bây giờ mình sẽ đi ngủ thôi và sẽ off stream ở đây anh em ờ, thấy lần mở tướng vừa rồi của mình hay thì nhớ để lại cho mình một like ờ, một subscribe kênh nhớ ấn nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới hay là live stream nhé còn bây giờ thì xin chào tất cả các bạn hẹn gặp lại các bạn trong những lần live stream và những video tiếp theo bye bye